À, xin chào các bạn. À, video ngày hôm nay mình ờ, sẽ làm video nói về cái thời điểm nào mua laptop tốt nhất. Thì vừa rồi mình có nhận được một số câu hỏi của bạn là em đang cần tìm mua laptop nhưng bây giờ nó gần Tết rồi thì theo anh thì nên mua laptop thời điểm nào trong năm? Đấy, ngoài cái việc trước Tết hay sau Tết thì thời điểm nào là thời điểm tốt nhất? Thì theo anh thì thời điểm nào là thời điểm mua máy tốt nhất? Ờ, theo kinh nghiệm bán hàng của em thì ờ, trong một năm sẽ có bốn thời điểm vàng để chúng ta lựa chọn mua máy đó là thời điểm Tết cũng cũng giống như là thời điểm bây giờ thì có các cửa hàng các siêu thị hoặc là các shop thì sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mại cũng như là xả hàng tồn ở trong kho nên giá đặc biệt là sẽ giảm rất là sâu các bạn có thể lựa chọn mua mua máy tính ở thời điểm này thì đó là một thời điểm cực kỳ tốt à, như được biết thì cái thời điểm ờ, thứ hai đấy thời điểm mà chuẩn bị bước vào năm học mới đấy nó rơi đầu đó đâu đó vào tầm khoảng à, tháng 8 tháng 9 dương lịch thì đấy là thời điểm các bạn học sinh sinh viên à, chuẩn bị nhập học này đấy các bạn tân sinh viên và các bạn à, quay trở lại năm học mới thì đây là thời điểm mà nhắm mắt nhu cầu tăng cao thì các siêu thị các cửa hàng về công nghệ máy tính sẽ giảm giá rất nhiều kèm theo đó là nhiều chương trình khuyến mại ưu đãi quà tặng dành cho các bạn thì đây là thời điểm rất hợp lý để các bạn lựa chọn cho mình một chiếc máy phù hợp và được giá tốt nhất và cũng như phần quà kèm theo nữa ngoài ra thì còn có thêm một thời điểm nữa đó là thời điểm uh, thứ ba đó là rơi vào khoảng khoảng thời gian Noel cũng như là Tết Dương thì ở thời điểm này sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mại kéo dài đến tận Tết uh, Nguyên Đán À, đây cũng là thời điểm vàng để các bạn có thể vừa so sánh được giá tiền vừa tham khảo được sản phẩm cũng như lựa chọn cho mình một sản phẩm tốt nhất à, một thời điểm nữa mà các bạn à, không nên bỏ qua để khi mua laptop đây chính là thời điểm mà các hãng công nghệ chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới thì đây là thời điểm mà các hãng à, các shop và siêu thị sẽ giảm giá các sản phẩm cũ model cũ ví dụ như thời điểm như vừa rồi anh thấy ấy, là khi Survey Pro 7 có thông tin chuẩn bị ra mắt vào tháng 10 tháng 11 dương vừa rồi thì là lúc đó đồng loạt các sản phẩm Survey Pro 6 đồng loạt giảm giá thì lúc này nếu các bạn đang à, muốn tìm cho mình chiếc Survey Pro thế còn trần chờ gì nữa mà không chọn cho mình chiếc Super Pro 6 đúng không ạ như anh thấy thì uh, có một uh, mã nào đó của Super Pro 6 lúc thời điểm năm ngoái lúc mới ra mắt thì uh, giá đâu đó khoảng sắp xỉ 4 triệu nhưng khi Super Pro 7 chuẩn bị ra mắt thì giá nó giảm xuống đột ngột chỉ còn gần sắp chỉ 30 triệu mà thôi như thế tiết kiệm được gần 10 triệu đúng không nên một giá cực kỳ hợp lý nếu bạn nhu cầu à, vừa rồi thì đấy là một số thời điểm để lựa chọn mua máy thế còn thì đối với việc tết tâm tám của mình tại địa chỉ 228 Lê Thanh Nghị thì vào dịp gần Tết rồi thì bên cửa hàng mình có những chính khuyến mại như không em? Ờ, hiện tại thì ở Viettech tích 8 đang có chương trình khuyến mại giảm giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng đối với từng mã của sản phẩm. Ngoài ra thì có rất nhiều chương trình khuyến mại tặng cho các bạn học sinh sinh viên, đó là giảm giá trực tiếp 300.000 đồng trên một máy tính và tặng quà tặng đó là ba lô, túi chống sốc, chuột và bàn di. Ngoài ra thì sẽ tặng thêm một uh, phiếu vệ sinh máy miễn phí cho 5 người bạn thân của bạn nữa khi bạn mua máy tại Viettech 58 à, nói chung rất nhiều chương trình khuyến mại đúng không em à, à, vừa rồi là một số chia sẻ của anh em mình về thời điểm chọn mua laptop trong năm để các bạn có thể tìm mua cho mình chiếc máy phù hợp với nhu cầu và đặc biệt là nhận được nhiều trình khuyến mại ưu đãi cũng như quà tặng của các cửa hàng và một số chương trình ờ, khuyến mại hiện tại của VN8 nữa hãy mãi mình chia sẻ và video của mình ngày nay xin phép được tạm dừng ở đây ờ, xin chào hẹn là các bạn ở video theo nhé còn nếu các bạn đang có nhu cầu à, tìm mua một chiếc laptop thì có cho chơi nữa hãy để lại số điện thoại phía dưới comment nhé để bộ phận kỹ thuật cũng như à, em ánh cũng như các à, bạn bán hàng của mình sẽ có điện tư vấn các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sự lựa chọn của thời điểm nào tốt nhất để các bạn lựa chọn mua máy ừ, em nói đi cười